Chào tất cả anh em Ngày hôm nay cái bộ sản phẩm mà tôi muốn giới thiệu cho anh em và anh em à, đi chơi tài xỉu, đánh tài xỉu, đi lắc tài xỉu bịp ở các sòng các sới Đó chính là cái bộ đồ chơi hột tài xỉu, nhẹ xỉu anh em nhé Thì cái bộ hột này nó có rất nhiều các cái tên gọi khác Chẳng hạn như hột uh, nghiêng tài, nghiêng xỉu, hột nặng nhẹ, hột lệch tài lệch xỉu chẳng hạn đúng không ạ có rất nhiều tên gọi khác nhau anh em cũng không còn xa lạ gì về cái bộ đồ chơi này rồi nữa đúng không ạ khi anh em đặt hàng ở bên tôi thì anh em sẽ phải đặt theo cái tỷ lệ mà anh em yêu cầu ví dụ như 7364 vân vân đúng không ạ tùy theo cái tỷ lệ mà anh em muốn để anh em đi chơi ở sòng giới có cái độ hiệu quả và anh em không phải lo về cái vấn đề tăng tích của cái bộ hột tài xỉu nhẹ xỉu này anh em nhé bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em cái phần tăng tích để cho anh em ra sòng sới anh em tự tin chơi gọi đen cho anh em ừ, rất là trong đúng không anh em trong cực kỳ luôn đúng không ạ nước muối thì nổi anh em nhé nghe nổi rất là đều đúng không ạ không bị nghiêng về bất cứ một mặt nào cả và khi anh em ờ, vớt hột thì anh em rửa vào nước để tránh tình trạng rằng là cái nước muối nó bám vào mặt hột kẽ hột này của anh em nó nó làm cái tỷ lệ của cái bộ hột này nó sai đi nó không lắc theo nó lắc không đúng theo cái tỷ lệ mà bên cơ sở bên tôi đã làm vào cái bộ hột này anh em nhé đó anh em lâm châm thì hoàn toàn là không hít đó anh em không hít không dính đó đó là nắp chén dĩa cũng là nắp chén dĩa chợ anh em nhé đó thì vừa rồi tôi cũng đã test cho anh em cái phần tăng tích của cái bộ hột tài xỉu nhẹ xỉu này đúng không anh em thì bây giờ tôi sẽ đi vào tôi test cho anh em cái độ hiệu quả cũng như cái tỷ lệ chính xác của cái bộ hột này thì ở đây cái bộ hột này tôi đã làm tỷ lệ là 73 và trong cái bộ hồ tài xỉu nhẹ xỉu này của anh em nhé nó thì khi lắc thì nó sẽ ra cho anh em là 7 chén xỉu 3 chén tài Đúng không? cái tỷ lệ của nó chia đều ra cho nhau chứ nó không dính liền ba chén tài 7 chén xỉu liên tiếp anh nhé Đó, test cho anh em này một chén xỉu đúng không ạ 441 đúng không anh em hai chén xỉu đúng không ạ 136 đúng không ạ một chén tài anh em nhé đó đúng không ạ tiếp tục vẫn là xỉu đúng không anh em ba chén xỉu một chén tài đó đúng không em bốn chén xỉu một chén tài đúng không ạ rất là hiệu quả và chính xác nha anh em nhé đó đúng không em năm chén xỉu một chén tài đúng không ạ tiếp tục test cho anh em đó sáu chén xỉu một chén tài đúng không ạ hai chén tài 6 chén xỉu đúng không em 7 chén xỉu hai chén tài anh em nhé đó đúng anh em 3 chén tài 7 chén xỉu đúng không em cái tỷ lệ của bộ hột đi rất là chính xác anh em nhé thì vừa rồi tôi cũng đã test cho anh em về cái phần tăng tích cũng như là cái độ hiệu quả và cái tỷ lệ đi của cái bộ hột tài xỉu nhẹ xỉu này đúng không anh em thì ngoài cái bộ đồ chơi hột tài xỉu nhẹ xỉu này ra thì bên cơ sở bên tôi còn có rất nhiều các loại đồ chơi dành cho những anh em làm tay cái những anh em đi chơi tay con chuyên về các dòng à, đồ chơi tài xỉu bịp bầu cua bịp và tất cả các loại đồ chơi bịp mới nhất hay không hay không thì anh em có nhu cầu anh em hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên màn hình anh em nhé anh em đang xem cái video này hãy đăng ký kênh để anh em được cập nhật thật là nhiều những cái video mới nhất chuyên về các dòng đồ chơi bịp mà tôi sẽ đăng tải lên để cho anh em tham khảo cho anh em chọn lựa cho mình những cái bộ đồ chơi phù hợp với dòng sới của anh em và anh em ưng ý luôn luôn là mang lại cái tỷ lệ chiến thắng cho anh em chào tạm biệt tất cả anh em